Cách đây 10 năm, tôi là một tài xế lái xe tải đường dài Tôi yêu thích ghi lại khoảnh khắc cuộc sống hàng ngày Và tôi chẳng biết gì về máy chụp hình hay là phần mềm dựng phim là cái gì cả Tôi may mắn có được chiếc máy ảnh đầu tiên từ ba Và bằng cách nào tôi có một cái cú bẻ lái ngoạn mục đến như vậy Tôi được mẹ và chị chỉ cho những nét vẽ đầu tiên Ai trong chúng ta cũng đều có sở thích riêng Tôi yêu thích việc làm mọi thứ đẹp lên Và tôi phát hiện ra khả năng của mình là chụp hình, quay phim, tạo ra cái gì để làm gì Ngành thiết kế là gì? Sẽ không nói lý thuyết Tôi mất khá nhiều thời gian tìm ở Google, học ở bạn bè. Tôi tốt nghiệp cử nhân thiết kế đồ họa năm 2019 Đại học Văn Lan. Và sau 4 năm, tôi có thể sống được bằng những gì tôi tự học. Tôi may mắn có được sự ủng hộ của gia đình, có người đồng hành và hôm nay tôi có thể là người đồng hành cùng bạn. Và nghề phim là nghề, kể là câu chuyện bằng hình ảnh và âm thanh. Nếu bạn thích nghề này thì có thể xem thêm ở phần description. Tự tin, sở thích, luyện tập, bạn sẽ làm được điều đó.